đó ờ, em ờ, gặp khó khăn trong công việc à. thì anh này đã đứng ra giúp giúp đỡ em một số tiền cũng uh, mấy trăm triệu mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình họ không làm được có như nợ ân tình đó bây giờ cái nợ đó em đã trả hết chưa dạ, chưa <laughs> giờ trả hết cuộc đời của tôi với rồi đó <laughs> chị hỏi nè dạ. cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của của bạn này hay là em một công đôi chuyện thật sự thì em không có nghĩ nhiều em thương rồi em ừ. thấy đang bị cái công việc như vậy ừ. á thì nói chung là em hết lòng giúp thôi ừ. còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không hay sau này có trả cho mình không mình không, không quan trọng tâm. là có đền đáp gì không rồi đến Chứ dạ. lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em không thời gian dùng hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để ừ. lấy lại những cái gì mà mà cô ấy mất dạ. mát á đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà và ừ. sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Dạ. Và cái tình yêu nó có trơn tru không? Hay là nó gặp nhiều cái sự cố? Ba của em không có không có đồng ý. Ừ. ừ nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục làm sao mà ba thích dạ thì ba đồng từ từ thì đó ba thấy um, ảnh giúp đỡ này nọ rồi ba cũng thấy được là ừ. ba ta tốt với con mình ừ mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy em dạ. cũng mang được cổ nhà đó giống như lâu đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á ờ, dạ, giàu thì cũng không dạ. giàu đâu không ừ. nhưng mà như có nhiêu là đưa cho cho cho em hết ừ. Ừ. chồng em được cái là, rất là chịu chơi chịu chi tiền cũng có nhiều nhưng mà rất là chịu chi mời hai em giới thiệu về mình Chào anh Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Khách Thế và em năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và tư vấn nhà đất. Chào anh Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là à, Hoang Kim Xuân. Em à, hiện đang à, kinh doanh spa và bán mỹ phẩm trời em bé này có hai cái đồng điếu dễ thương quá em xuân là bao nhiêu tuổi dạ 25 tuổi anh thuận rất muốn biết lần đầu tiên hai bạn gặp nhau ở đâu và lần đầu tiên ai để ý ai trước tụi em là chơi chung với nhau từ một cái nhóm bạn lúc đó bạn ấy có người yêu rồi em cũng đã có người yêu luôn rồi nhưng mà đi chơi chung với nhau à dạ là chơi với nhau được tầm 4 năm thì bạn ấy chia tay người yêu em cũng chia tay luôn bắt đầu hai người mới đi chơi cùng rồi tự nhiên hai người thích nhau thích nhau luôn dạ. nhưng mà chị hỏi nè cái cái thời gian mà hai đứa chia tay người yêu á rồi xong rồi em có tâm sự với bạn này rồi bạn này có tâm sự với bạn kia không dạ cũng không có tâm sự tại lúc đó em cũng có người người yêu khác nữa vậy hả tại vì kim xuân xinh mà rồi lúc đó chắc có lẽ là anh này đơn phương em này đúng không dạ dạ nói chung là cũng thích nhẹ cái thích nhẹ đó ừ, ừ là nghĩ thứ nhì là bao lâu dạ. thì tụi em chia tay cũng mấy tháng rồi à, tại vì hồi à, xưa em chọn một người phải à, nói chung là sự nghiệp này nọ phải phải, phải chắc ăn đúng rồi phải chắc ăn tại vì mình thấy mình cũng xứng đáng được vậy nhưng mà sao mình gặp được cái người đó nhưng mà mình không có thích em biết và em biết được rõ cái mối quan hệ của, của vợ em với cái người đó luôn đúng thành rồi. ra là em cứ âm thầm đeo đuổi đúng dạ, không dạ dạ rồi, bao lâu thì em mới chinh phục được cô gái này ba bốn tháng gì đó sau khi mà em chia tay với cái bạn dạ, thứ nhì rồi, rồi đúng không dạ. nghĩ uh, như là quen qua đường thôi không nghĩ là tới với người này tức là nghĩ nghĩ là quen qua đường bạn này à. thôi ai về tại ai sao lại thương thương ờ, đậm sâu như à, vậy thực ra thì lúc đó ờ, em gặp khó khăn trong công việc à. thì anh này đã đứng ra giúp giúp đỡ em một số tiền cũng ờ, mấy trăm triệu mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình họ không làm được coi như nợ ân tình đó bây giờ dạ. cái nợ đó em đã trả hết chưa dạ, chưa bây <laughs> giờ trả hết cuộc đời của tôi cho anh rồi đó chị hỏi nè dạ. cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của của bạn này hay là em một công đôi chuyện thật sự thì em không có nghĩ nhiều em thương rồi em ừ. thấy đang bị cái công việc như vậy ừ. á thì nói chung là em hết lòng giúp thôi ừ. còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không hay sau này có trả cho mình hay không mình không, không quan, quan trọng tâm. là có đền đáp gì không rồi đến còn... lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em sau một thời gian dồn hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để ừ. lấy lại những cái gì mà mà cô ấy mất dạ. mát á đúng không dạ đúng rồi rồi nhưng mà và ừ. sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau dạ. và cái tình yêu nó có trơn tru không hay là nó gặp nhiều cái sự cố ba của em không có không có đồng ý ừ, nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục sao mà ba thích dạ thì giống ba như từ ý. từ thì đó ba thấy um, ảnh giúp đỡ này nọ rồi ba cũng thấy được là người ta, ừ. ta tốt với con mình ừ nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy em dạ. cô mang được cổ bán nhà đó giống như lúc đó. đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á ờ. giàu dạ. thì cũng không dạ. giàu đâu không ừ. nhưng mà giống như có nhiều là đưa cho cho cho em hết ừ. ừ. chồng em được cái là, là rất là chịu chơi chịu chi tiền cũng không có nhiều nhưng mà rất là chịu chi à. cái lúc mà đám cưới là cho em đi uh, Maldives để chụp hình cưới luôn quá sang luôn lần đầu tiên của hai đứa là trong chuyến du lịch là lúc đó ở nhà em chứ là từ lúc mà chia tay cái người đầu tiên á là tới đó chắc cũng 2 năm rồi em không có không có chuyện đó với ai hết ừ. nên cũng ờ, tự nhiên cái anh này ờ, tới cũng làm mình hơi hơi khó chịu <laughs> nói chuyện trên mạng mấy tháng thôi à, chứ chưa gặp hiểu rồi, hiểu dạ. rồi. vậy là bao lâu thì tụi em mới chính thức là dọn về ở sống chung với nhau em làm spa thì cũng có thuê nhà ở riêng chắc cũng được vài tháng à là ở chung luôn thì à, cái lúc đó em thường hay lui tới tại vì có ở chung với mấy người anh chị rồi nữa qua đó rồi ăn nhậu hàng ngày á nhậu qua nhậu lại rồi xong rồi nhậu hai người nhậu, nhậu luôn <laughs> coi như là sau đó thì ba là đồng ý rồi còn về phía yeah. Dạ. gia đình em là ok hết đúng dạ, dạ đúng, đúng rồi nguyên gia đình em thì nói chung là em thích ở đâu thì chọn ừ. ở đó miễn sao mình thấy vui hạnh phúc Ồ, là được tụi em làm đám cưới với nhau bao lâu rồi dạ, dạ. được 10 tháng rồi vậy thì giờ nè trong 10 tháng qua em có phát hiện cái tật xấu gì lòi ra ở cái ông chồng này không có nói nhiều trời ơi nói nhiều hả đây ông run rẩy gì mà ông nói nhiều hả trời nhiều nói chung là cũng do do em tính em thì không có gọn gàng này kia nên ông hay nói ông hay lải nhải lèm bèm đó ờ, đúng rồi lèm bèm lèm bèm ví em múc gì em cũng hay làm đổ á <laughs> cái là ông chửi ông nói ông nói hoài à nói mà giống như cái ông hay là nói cứ trong họng á có lèm bèm không cũng nạt á nhưng mà cái tính mình là vậy rồi <laughs> sao mình thay đổi được rồi lèm bèm lèm dạ, bèm hơi nóng tính có bao giờ mà nạt em hay lớn tiếng nghe em mà em khóc rấm rứt không nạt thôi rồi xong em nạt lại <laughs> không biết miều mèo nào cắn, miểu miễu nào không ờ. à. sao nữa nạt rồi còn ham rồi gì nữa không dạ ghen như em đi đâu ra đường mặc đồ hở không dạ, là ổng à, hay gì dòm ổng không ổng muốn cho bằng vậy ừ. mà giống như mình mặc cái áo cũng bình thường à ai đâu giống như nhìn vô giống ổng đâu đâu giống như là nhìn ví dụ mà nhìn thẳng vậy là sẽ không thấy ai ai mà đâu mà nhìn vậy đâu ừ không ra chỉ có ông, đúng rồi ông dòm vô à, sao nghĩ đúng rồi ông dòm vô vậy, vậy. người ta thấy hết đúng sao rồi nhưng mà ai đâu đút cái đầu vô giống ổng đâu ê nhìn, nhìn khòm đúng rồi đúng ờ, rồi ờ. thôi để tôi để tôi nói chuyện tôi nhìn lên nghe ông kia dạ vậy đó dạ. có hay ham nhậu không có hay tụ tập bạn bè không ờ, lâu lâu mới mới đi thôi chứ không có đi hoài chứ là hồi đó là nãy mới kể đó là về uh, mua đi là phải có em nhà. Ừ. thì thì đi chứ ừ. không không có nhậu là, là không, có không có ghiền đúng không dạ, không, không có, có ghiền. không có rượu chè cờ bạc dạ, trai dạ. gái đồ dạ, đúng vậy là tốt quá rồi thì tại em quen cũng hai năm á Ừ. để giống như mình nhìn coi có cái tật xấu gì không ừ. tại vì hồi đó cũng kinh nghiệm mình quen người trước mình mình ra đúng chắc rồi, đúng trời rồi. ơi nhiều ông về ở với nhau mới lộ tật xấu không, mà đi nhậu mà vì... có hai người đi đỡ lắm nha dạ. có gì em chở dạ đúng không đúng còn rồi. không nhậu về hay bị té xe lắm á té hoài luôn anh cái lần đó đi nhậu mà té ba lần luôn về cái xe là nát bấy luôn có nghĩa là đi trên đường sao. mà té ba lần đúng rồi té xong rồi dắt xe lên chạy tiếp té tới ba lần là dữ lắm á dạ. dạ. tại vì ảnh uh, kiểu ờ, ảnh hay ngại ngùng á ngại từ chối lắm ai à, mời là ảnh cũng để đó phải không dạ đúng rồi bây giờ sau khi mà lấy anh này rồi thì em mới thấy là ảnh có đầy đủ những cái yêu cầu mà giống như là hồi đó em suy nghĩ không có nghĩa là dạ. cái yêu cầu của em cao á dạ. thì em em thấy là ảnh thì uh, có đúng yêu cầu của mình chưa dạ cũng cũng đủ em có thể độc lập kinh tế thì em chỉ cần cái người đàn ông là chỉ cần à, ngoan thôi chứ cũng không có cần phải kiếm quá nhiều tiền cho ừ, mình rồi. tại vì tiền mình có thể kiếm được hay quá ừ, dạ đúng rồi hoàng, chứ mình lấy cái người chồng giàu quá thì cái người đó sẽ hay đi chơi hoặc là ừ, đi ra đường suốt ngày đúng rồi thì cái đó mình không yên tâm Dạ, rồi tới bạn này nè kể tật xấu của vợ em ra chắc hết tập luôn <laughs> vậy nhiều lắm chị ơi ở nhà hiện tại giống như em là đi chợ nấu ăn nấu cơm giặt đồ nói chung là em làm tất cả hết vợ em là không làm gì chỉ có việc làm kiếm tiền thôi yeah. Dạ. mà bừa bộn nói chung là đụng cái nào là dục cái đó đụng cái nào dục cái đó đội cái nón bảo hiểm trên đầu thôi đi về tới nhà là bắt đầu ben vô trong nhà đó là dục ở đó cái khẩu trang dục một cái cái áo dục một cái dục tùm lum không có nhớ gì hết đó. là ai là người đi nhặt em em là cái người dọn hết <laughs> lý giải luôn là bởi vì nó lèm bèm là đúng rồi đó. nhắc hoài cuối cùng cũng vậy cũng không thay đổi nhưng mà có bao giờ mà nhắc mà nó nổi mà hai đứa gây lộn nhau luôn cũng có nói chung là mình bực quá thì mình nói mà nói thì cô này rất là ngang mình nói một tiếng là cô này đốt lại liền giống như ờ, ở nhà cô ấy làm chồng vậy đó em, em giống như là làm một gì? vợ <laughs> dạ, giống như một rồi. nàng, nàng vợ dâu, nàng dâu hiếu dạ. thảo á một chàng vợ đó <laughs> dạ. Ờ. rồi, rồi cái gì rồi, nữa rồi. Dạ. cái chai nước tẩy chai của cái bạn này này cái nắp á mà đậy lại là ngày đó là ngày tận thế mở ra một cái tẩy trang là để vậy luôn á có khi nó đổ nó rớt xuống dưới giường anh nó ướt có khi nào em cố tình em để gì để cho ổng đậy không vậy à, không em không có nhớ không nhớ dạ. một cái gì hết làm cái gì cũng vậy á hậu đậu lắm giống như ngồi trong một cái bàn ăn chị coi từ đầu đuôi cũng phải rớt rớt đổ hoặc là rớt bể luôn đổ là cơm là phải đổ đổ rồi rớt, rớt xuống đúng rồi đổ có lụm lên ăn không cũng có luôn có nhiều khi rớt á nhìn thấy cái đó ngon quá tiếc lụm ăn luôn nhìn qua à. lại coi có ai không, <laughs> vậy đó anh anh anh anh, gặp hoài à dạ, còn dạ. thằng xấu gì nữa nè đang đi ở ngoài đường á xoay qua xoay lại cái bác thò tay những cái gì đang ngoài đường đông lắm bà cứ nghĩ là bà thích lúc nào là bà bóc lúc đó bà thích lúc nào là bà chụp lúc đó chụp dạ sự như đang à, đó là mình nận nhá mình nận ở cọt người cọt có sở thích gì mà nó em đang ngủ tối thì mặc một cái quần đùi sáng ngủ dậy cái quần đâu mất tiêu luôn thấy bà tuột bỏ tuột luôn trời ơi một những, những cái sở thích bà chơi vậy đó bà là lạ lùng dạ à, không mà con vợ chồng thích vậy mới vui nằm cái nhiều khi bác kêu dở dạ, cái nắp lên bà dúi vô cái nắp bác ngửi cái mà mình thì lúc đây cũng nhột quá mình khó chịu mà cứ dúi nói là phải làm nha không làm là bắt đầu bả giận vậy ừ. đó phải Cho dở phải dơ lên dạ một ngày bả dúi vô nắp mấy lần bà dúi nhiều lắm rồi, rồi bà bóc hốt bà làm tùm lum hết trơn Trời tội nghiệp em quá tự nhiên kể cái anh thấy cái đời chồng của em trung kiên quá <laughs> vợ chồng quen nhau mà em nghĩ không có mấy đó không có vui đâu đúng rồi cái thú vị đó Rất tại vì tranh thủ chưa có con á thì dạ dạ. là hưởng thụ cái những cái cảm xúc những cái mà dễ thương vui vẻ đó dạ. nhưng mà rồi có ghen không nè cô gái này có ghen không dạ ghen <laughs> nhận ông luôn. này hay ờ, hay ga lăng lắm Ồ. mà ga gan gan với gái nữa à. em không thích ông không cần ga lăng với ai á cần ừ. ga lân với tôi được rồi giống như là đi chơi quy một cái đám bạn vô đứng thì em ừ. thấy mấy bạn kia không có khui bia cho cái bạn gái đó thì em mới khui bia thôi ừ. em rót qua một cái là bắt đầu bà giận quá chị giận luôn rồi bắt đầu ừ. gây lộn luôn gây lộn tại, lộn tại đám tiệc là bà giận lúc đó nhưng mà xong rồi về nhà về mới nói đó, về, về mới nói thôi chứ không có làm khui bia thôi đó không dạ. lấy ngay chai bia của em đưa nhỏ đó nữa đó có nghĩa là quy một cái đám bạn không ai lấy chai bia cho hết cho nên em phải em rót vô thôi ừ. có người khác hoặc là có cái người khác người ta quan tâm làm vậy vô tình cái người kia hiểu làm phải không dạ ờ. đúng rồi đó ngộ nhận chứ đúng rồi ngộ nhận nó nó giống như quá mà người ta ngộ nhận đúng rồi để tại sao đúng rồi đó rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì trong tất cả những cái tính mà nãy giờ em kể ra tửng nói nhiều em ghét nói nhiều không có làm mềm ờ, không nó nhảy nhảy, nhảy, hoặc là nói nói một lần rồi thôi như nhiều lần ông nói vậy á cái em nói sao gì sao đó ông không kiếm vợ nào giỏi ông lấy ừ. lấy tôi chi giờ về em nói nhiều quá à. <laughs> còn ngược lại bạn này muốn thay đổi gì em thì em muốn vợ em thay đổi nói chung làm cái gì cũng phải trầm tính xíu nói chung là nếu mà chồng nói cái gì á thì mình nhỏ nhẹ nói em nói cái là bạn ấy hay quạo quọ rồi nóng tính lắm nói chung nghĩa là không có lắng nghe dạ mà đúng rồi cãi lại trong cái cuộc cãi vã là bạn ấy phải là người thắng còn không thắng một là la bùm lên hai còn ôm mặt khóc khóc ừ. quá gì khóc khóc mà khóc tức tưởi cái dạng vậy đó cho nên là mình ừ, muốn thay đổi có tội <laughs> dạ đúng rồi trong khi đó mình là cái người đúng không phải là sai cãi vã cỡ nào em luôn là người nhận cái sai thì bạn ấy mới chịu thật ra cái hành động của em như vậy là rất là đàn ông em biết sao không thực ra là vậy nè tại dạ. vì bạn này bạn đang ở đúng cái lứa tuổi đó lứa tuổi của mấy cô gái mà còn đang gọi là chưa có định hình á yeah. Dạ. của một cái người vợ và người mẹ nhất là hai đứa mới lấy nhau có 10 tháng thôi ừ. là năm mà cọ sát về hai cái tính cách khác nhau yeah. Dạ. của hai cái cá thể khác nhau á yeah. Dạ. rồi về chung một nhà thành ra là bây giờ là bạn phải lòi hết tất cả những cái tánh xấu của bạn ra những cái gọi là cái tôi đó cái tôi yeah. của mỗi người ra khi mà qua năm tới đi ví dụ như có em bé yeah. thì à, thì hai đứa sẽ à, dung hòa cái tính cách lại nãy tại sao chị hỏi em cái là em đã tìm được đúng cái người đàn ông của mình chưa thì ừ. em đã xác định là em tìm đúng rồi mà cuộc đời của một người phụ nữ mà tìm đúng được cái người mà mình mong muốn á không phải ai cũng làm được yeah. Dạ. đó cho nên khi mà mình đã có được cái điều đó rồi thì mình phải giữ yeah. Dạ. đúng không nè còn bạn á, thì tại vì bạn hơn yeah. bạn này tới 5 tuổi lực thì yeah. Dạ. bạn sẽ từ từ bạn hướng dẫn bạn gò cái bạn kia lại cái mà trò mà đáng yêu như thế thì chị nghĩ là yeah. <laughs> uh, ờ, hai đứa ở nhà thì cứ thoải mái đi chỉ có yeah. điều ra đường khéo khéo xíu thôi yeah. <laughs> đừng cho tao thấy sợ bạn này quê thấy, thấy một cái là lên mạng một cái là nổi tiếng rồi. lần <laughs> à. yeah. rồi xin uh, cảm ơn hai em đã đến yeah. với chương trình vợ chồng son xin uh, chào hai em dạ yeah à, em là người Việt Nam à dạ à người Việt Nam ta nhìn em anh tưởng là em là cô dâu người nước ngoài <laughs> em là người Việt Nam người Việt Nam à, chào em mời dạ. em giới thiệu về mình em tên là Nguyễn Văn Hoàng Anh năm nay em 23 tuổi hiện tại à, em đang kinh doanh gỗ làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ừ. rồi em em dạ em là Trương Cao Kỳ Duyên à. À, em năm nay 22 tuổi em là nhân viên văn phòng em à, làm ở công ty à, giải pháp cảnh quan Ừ. À. hai hai em làm à, lấy nhau được bao lâu rồi dạ hai em lấy nhau được 2 năm hai năm hơn rồi hai năm hơn rồi lấy chồng dạ. sớm tức quá là hai mươi mười chín tuổi mấy đã đã lấy nhau rồi đúng không em đúng 20 là em lấy chồng tình yêu của các bạn bắt đầu từ lúc nào thì lúc đầu á tụi em đi chơi chung với nhau á lần đầu tiên gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì về anh này nhiều lắm à. em cũng giống như là bạn của bạn mình thôi thì là bình thường thôi ảnh cứ ờ, mời em ăn rồi mời <laughs> em dùng cái này cái kia nhiều á thì em nghĩ là trời cái anh này đã thấy mình mập rồi còn bắt mình ăn nhiều nữa xong ngày đi chơi đó thì ờ, ảnh uh, về á ảnh đi hỏi cái bạn mà rất là thân với em bạn đó mới nói là uh, facebook của em thì ảnh mới comment inbox cho em lúc đầu em nghĩ tại vì lúc đó em nhiều người theo đuổi lắm em cũng không có để ý nhiều tới anh này em cũng là rất là bình thường thì anh này anh mới ờ, nhắn tin ờ có nhớ tôi không hôm bữa tôi đi chơi chung với bạn nè tôi mời bạn ăn nè thì em mới vô facebook ảnh em nói à nhớ rồi nhớ cái chú này rồi Thôi trời ơi cái chú thì này em em kêu bạn này là cái chú thì bạn này nghĩ là chắc là em chê bạn già nhưng mà thật chất em kêu là tại em kêu bằng chú em à dạ chỉ là, là chú em, em thôi của mình nó nhỏ tuổi mình đúng không dạ à, thế còn em thì sao em ấn tượng gì về cô gái này nhìn vô rồi có ấn tượng mạnh à nó không giống như là mấy người con gái khác ấn tượng nhất là cái điểm nào thì à, lúc à, vợ em cười lên rất là xinh wow. có mũm mỉm không dạ mũm mỉm đi đó giờ mũm mỉm đó giờ luôn à bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tiến tới à, tình yêu với nhau tại vì em ngày nào em cũng muốn đi ra đường hết á thì em đi học về là em muốn đi chơi mà em lại rất là làm biến chạy xe thì em mới kêu là chú ơi chú qua chở con đi lấy cái này đi chú ơi chú qua chú chở con đi lấy cái kia đi cái hôm đó ảnh qua chở em đi là ảnh đi đá banh bận nguyên bộ đồ đá banh luôn trước đó ảnh nhắn tin cho em á là em ơi anh đi xe quay á em có dám ngồi lên không cái em mới nói bây giờ mà chú đi xe đạp á thì em cũng ngồi lên nữa tại vì em à. không cái lúc mà nhắn tin là ảnh rất là quan tâm em là ăn ngủ hay là bất cứ cái gì anh đều nhắn tin cho em hết cho nên là lúc mà nhắn tin là em đã có cảm tình với anh này rồi cho nên là em cứ kêu ảnh qua chở em đi qua chở em đi chơi thì đá banh xong á ảnh mới hỏi là em ơi em có muốn ăn cái gì không cái em mới đòi đi ăn gà nướng nó cũng hơi mắc tiền á mà em thì lại sợ anh này không có tiền em không có dám ăn em ăn nhín nhín nhín em ăn không dược chưa đủ sức à. em nữa em mới nói thôi em không ăn nữa thì tính ra là nó một trăm ba thì lúc đó anh có 200 ngàn là tại vì anh đã cầm trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á wow. để lấy 200 ngàn đó dắt em đi ăn mà về sau này á em mới biết cái chuyện đó vậy đó hả dạ ủa lúc đó là em làm cái gì dạ lúc đó là em đi làm công Hồi sau ơi. này mới biết được cái 200 ngàn là ảnh cầm ảnh cầm cố cái <laughs> cái dạ. cái của mình thấy xúc động đúng không? Dạ. Mấy lần về sau là em dành em dành trả hết em biết rồi em dành trả em là rất rất là thẳng thắn thí dụ mà em thích ai em sẽ nói là ừ em thích bạn đó bạn đó không thích em cũng được nhưng mà em vẫn sẽ nói cho bạn đó biết thì anh không có nói với em là ờ anh thích em hay như thế nào để nó có một cái gì đó chính thức anh không nói cái hôm đó em đi chơi xong về em bực quá em mới nhắn tin cho ảnh bây giờ á anh có thích bạn có thích tôi không bạn có thì bạn nói có chứ không á thì bạn nói không để tôi biết tôi thích người khác ồ oh. Rồi lúc đó em trả lời sao lúc đó là em chưa trả lời tại lúc đó em hồi hộp quá ừ. tim đập mạnh lắm không biết trả lời sao nữa ừ. suy nghĩ khoảng 15 phút sau mới dám trả lời rồi có 15 trả phút lời, thôi à trả lời, trả lời sao? sao trả lời chỉ có từ có à có Trời ơi, 15 phút đồng hồ mà ông nói được cái chữ có Có thôi đó à, Lúc đó em trả lời lại ông ờ, Kỳ Duyên Cái em mới nói là vậy lấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của mình luôn nha à. Thì anh là... Rồi các bạn ờ, quen nhau bao lâu thì cưới nhau Tụi em quen nhau đúng một năm no. Là cái lúc mà em có em bé là vào sinh nhật của anh Em vẫn chưa biết là em có em bé Lúc đó em đi thực tập Thì em té cầu thang Em về em đau bụng hoài à Cái em mới nói anh ơi em đau bụng kỳ lắm thôi bây giờ anh đi mua que thử thai coi là em có bầu hay là như thế nào tại em cũng trễ thì anh đi anh đi mua que thử thai cho em luôn mà ừ. mấy cái mà vật dụng con gái á là anh đi mua cho em luôn cái em nghĩ là trời ơi đó giờ đâu ai mà dám đi mua mấy cái chuyện đó đâu mà anh vân đi bình thường ừ. mua nhưng mà về thử thai thì là dạ có Biết em bé không? là có anh ở đó luôn ủa lúc đó là các em đã đã đám cưới chưa dạ chưa em mới nói là trời anh ơi mẹ em và chị em biết em có em bé là chị em với mẹ em sẽ đánh em chết đuổi em ra khỏi nhà luôn thì anh mới nói là em cứ đi lên lầu nói với mẹ là em có em bé nếu như mẹ và chị không cho em lấy anh anh dắt em đi luôn em còn tâm lý của em lúc đó như thế nào à, tâm lý em đó thì vừa vui mà cũng vừa sợ nữa nhưng mà mẹ biết anh này đúng không dạ mẹ có thích ảnh không dạ tại anh này ốm quá sớm em ai cũng nói là nhìn anh như xì ke vậy đó anh công an khu phố á mấy hỏi dượng rễ của em á ủa ông ơi cái hẻm của ông có cái thằng nào xì ke mới dọn về ở hả trời ơi thì ông dượng em mới nói là trời thằng đó thằng rể của tôi á nhưng mà sau đó thì em tụi em có tổ chức đám cưới không dạ có rồi tiền ở đâu mà mà, mà à, tổ chức lúc đó em mượn ở gia đình mượn gia đình em hả dạ em mượn trước gia đình xong rồi đám cưới xong là em trả lại hết ờ đám cưới lời hay lỗ dạ lỗ lỗ hả? <laughs> lỗ lỗ lỗ thì sao trả được lỗ là em lỗ bán thì... hết vàng luôn lúc đó em, em à? rất là đau lòng cái à, em thiếu là 15 triệu giống như là em muốn trả trước luôn thì à, em mới nói với chị em là chị ơi bây giờ em thiếu 15 triệu chị mới nói là thôi về đi chị cho em mượn 15 triệu rồi sau khi cưới nhau cho anh hỏi nghe người đàn ông này nấy có nhiều tật xấu không dạ không với em là em thấy anh hoàn hảo luôn á không lẽ là không có một cái tật gì xấu hay sao ảnh chỉ có là hơi tin người thôi còn ngoài ra là như chăm con kiếm tiền chăm vợ là anh làm rất là tốt không tin người là như thế nào tin người lắm ra, anh à, là đúng rồi là mượn tiền giùm đi cá độ giùm cái gì toàn là giùm không mà anh cái làm... Dạ. độn cá độ giùm nữa hả dạ đi làm giùm người ta không à. à tại vì anh đi làm về bao nhiêu tiền á là anh sẽ nói là em ơi hôm nay anh làm được nhiêu tiền nè là đưa cho em xong rồi cái ở trong công ty em á thì mấy anh cũng chơi mùa world cup á cái um, anh này anh mới nói trời để tôi để tôi đánh giùm cho tài lanh rồi dạ đấy cái mấy ông kia mới đi mét lại với em là trời chồng mày nó rảnh ghê nó lo chuyện này kia cái em mới thấy vậy em giận em mới nói là em không thích cái chuyện mà lo chuyện bao đồng em không có thích xong rồi em mới giận anh quá em ôm con em đi đà lạt à. em đi đà lạt chơi 4 ngày mà đó giờ em không có chăm con giỏi toàn là anh chăm không mà mới có ngày đầu tiên em gọi điện cho anh anh lên, lên cứu em em chỉ hết <laughs> rồi bây giờ tới em đó bà xã em có tật xấu gì không nè dạ em ấy thì ờ, chỉ có tật xấu là không chăm con thôi với lại uh, làm biếng lắm vợ làm biến lắm mê ngủ nữa sáng sớm là con em đi học á là bà ngoại sửa soạn hết rồi em xuống là sửa soạn rồi chở con đi thôi nhưng mà kêu vợ em năm lần mấy lượt chúng chưa dậy nữa <laughs> vợ em là siêu mê game luôn mê game trên điện thoại á anh à. về là chưa con về chưa tới thấy con là cặp điện thoại chơi game rồi xong rồi tới lúc bà ngoại làm cơm xong rồi xuống ăn ăn xong lên chơi nữa nhiều khi có cái nhà mà mê game quá Ờ, bị cuốn theo game mà quên luôn cái vụ kia không à dạ không anh thường là ngủ trước em không à, à. còn ngày nào mà hai vợ chồng em mà chuẩn bị á là em em con đi gửi bà ngoại à thì à, anh mới kêu á là thôi em đi tắm đi em đi tắm chuẩn bị à, anh ở trên đây đợi em thì à, lúc mà anh nằm ở trên đây đợi em á thì không biết anh thèm đồ ăn quá anh chạy ra mua đồ ăn cái nó ờ thôi vậy anh đi mua đồ ăn đi tại vì em nghĩ là ờ cháu ăn lấy sức xong rồi ổng mới em mới tắm xong lên sức kem đồ sạch sẽ thơm tho cái ngủ quên luôn không có câu chuyện gì đâu nó trất quớt vậy trời xong rồi anh về thấy thấy em ngủ quên rồi cái anh mới thấy tội nghiệp quá cho ngủ luôn nhưng mà à, cái à, cái à. xác suất vậy nó nhiều không dạ có em hay chăm cho bé nó ngủ thì anh, anh mới nói là em tối nay là mình làm một trận linh đình nha em wow. em mới em mới nghĩ là ừ cũng được thôi tại vì lâu quá vợ chồng mình không có là không có đụng vô nhau xong cái em mới cho em bé ngủ cho em bé ngủ xong quay qua anh ngủ luôn trời ơi em bị thôi, hoài thôi luôn vậy mai mốt mình đừng có nói trước đúng không em <laughs> không nói trước là anh vô anh ngủ liền à. anh dễ ngủ lắm rồi Trong... bây giờ em không. mong muốn à, ừ. người đàn ông này thay đổi điều gì em chỉ mong chồng em ờ, bớt lo chuyện bao đồng lại thôi ừ. còn ngoài ra tất cả mọi thứ là em thấy quá là ok còn em sao vợ của em là chỉ ờ, bớt cũng nướng lại với lại ờ, chăm con nhiều chút ừ. tại em chăm con mạnh lắm ừ. nói nghe nè hai đứa chị chị không có nghĩ là hai đứa còn nhỏ vậy mà cái uh, suy nghĩ của tụi em rất là chín chắn á dạ cái sợ nhất là bạn vợ bạn vợ bạn yêu em uh, một cách gọi Đúng là rồi. gọi là không có điều kiện luôn á giống như là yêu bằng cả trái tim đúng không dạ hiện giờ hai đứa quá, quá hạnh phúc rồi. rồi quá dễ thương rồi. Bây giờ rồi dạ. xin chúc cho hai vợ chồng em cứ mãi như thế này cứ mãi yêu nhau và cùng cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha dạ em cảm dạ, ơn dạ, anh ơn. rồi em cảm ơn, cảm ơn hai đứa nha dạ cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa không có yêu gì hết không có nghĩ được là cưới là để ờ. cưới chồng là để làm gì nữa